Thank you. dấu đường về mình ơi em vẫn còn yêu mỗi một còn nhớ thương tươi người người từng quên em vẫn còn biết khắc trọn lời thề